Căn bệnh yếu sinh lý khiến cho nhiều quý ông không còn tận hưởng được những giây phút thăng hoa trong đời sống tình dục. Để khắc phục chứng bệnh này, thay vì dùng thuốc, các bạn hãy thường xuyên ăn các loại trái cây giúp nam giới yếu sinh lý sung mãn trở lại, được các chuyên gia khuyên dùng dưới đây. Trái óc chó Óc chó là loại trái cây thận thiện, với sức khỏe nhờ chứa hàm lượng dinh dưỡng rất dồi dào, Loại quả khô này chứa nhiều các chất sơ hòa tan giúp tăng độ vững chắc của thành động mạch, các dưỡng chất trên cũng có tác dụng nâng cao chất lượng tinh trùng, kích thích lưu thông máu trong cơ thể tới bộ phận sinh dục. Trái xoài chứa hàm lượng vitamin C và chất sắt trong xoài cao hơn hẳn các loại trái cây khác, đây là vị thuốc tự nhiên giúp chữa chứng thiếu máu, chống viêm nhiễm và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Nhờ đó việc thường xuyên ăn xoài sống hoặc thưởng thức một ly sinh tố xoài thơm ngon sẽ giúp các quý ông sớm khắc phục được bệnh xuất tinh sớm, yếu sinh lý. Chuối Chuối chứa nhiều vitamin và khoáng tố cần thiết cho sức khỏe của con người. Đây là loại trái cây dễ tiêu hóa, nên giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể một cách nhanh chóng. Mỗi ngày nam giới nên ăn từ 1 đến 2 trái chuối, đặc biệt là trước khi quan hệ để nhập cuộc bền bỉ hơn, trì hoãn thời gian xuất tinh, kéo dài thời gian quan hệ. Các quý ông, hãy lưu lại danh sách các loại trái cây giúp nam giới yếu sinh lý sung trở lại, để biết cách ăn uống, cho hợp lý nhằm cải thiện được khả năng giường chiếu của mình một cách an toàn nhé. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thông dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.